nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chè khúc bạch ngon chuẩn vị đơn giản tại nhà Món chè có hương vị thanh mát ngọt vừa là sự kết hợp hài hòa của những viên thạch mát lạnh, mềm, dẻo, ăn cùng với nhãn hoặc vải, một vài lát hạnh nhân rang giòn, phần nước đường thơm nhẹ mùi của lá dứa. É cho 700ml sữa tươi vào trong nồi, Sau đó mình cho 5g bột rau câu dẻo vào từ từ và khuấy đều Các bạn khuấy cho phần bột rau câu tan hoàn toàn Mình sẽ ủ 10 phút để cho phần bột rau câu nở ra 50g gelatin mình sẽ cho ra bát Sau đấy mình cho vào cùng 200ml nước mình khuấy đều gelatin ngậm nước sẽ nở ra Phô mai nếu để tủ lạnh thì các bạn nên lấy ra ngoài trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho phô mai mềm ra. Giờ mình sẽ tán nhuyễn phô mai. hỗn hợp sữa và rau câu sau khi ủ được 10 phút thì mình cho lên bếp mình đun các bạn đun ở lửa vừa à, tuyệt đối không đun cho hỗn hợp sôi bùng lên vừa đun các bạn vừa khuấy nhẹ nhàng đến khi hỗn hợp sữa này sôi lên khi hỗn hợp sữa bắt đầu sôi lên thì các bạn để nhỏ lửa xuống giờ mình sẽ cho phô mai vào cùng mình khuấy đều cho phô mai tan ra các bạn cứ đun liu riu nhỏ lửa một phần nữa là để cho phần bột rau câu nó chín hoàn toàn ấy đun khoảng 5 phút khi mà phô mai đã tan hoàn toàn thì lúc này mình sẽ cho gelatin vào cùng mình khuấy đều cho gelatin tan chảy ra gelatin tan hết thì mình sẽ cho vào cùng 100g đường cát các bạn có thể tăng giảm lượng đường tùy theo khẩu vị khuấy cho đường tan hết thì mình sẽ cho phần kem tươi whipping vào cùng mình cũng khuấy đều đun cho phần hỗn hợp này sôi trở lại là mình tắt bếp chỉ cần hỗn hợp sôi lăn tăn là được rồi mình tắt bếp phần bột cacao và bột trà xanh mình sẽ cho chút nước vào khuấy đều cho bột tan hoàn toàn là được nhé các bạn Mình sẽ chia hỗn hợp vừa nấu ra làm 3 phần và mình cho vào trong ba cái khay. Các bạn nhớ hớt bỏ bọt để phần thạch của mình làm ra nó sẽ được mịn khay này thì mình sẽ làm thạch màu trắng này còn hai khay còn lại mình sẽ cho phần bột cacao và bột trà xanh mình đã pha để mình à, tạo màu Nếu muốn màu đậm hơn thì các bạn có thể tăng lượng bột trà xanh và bột ca cao cho vào. Giờ mình sẽ để cho các khay thạch này nguội, sau đấy cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để khoảng 5 tiếng đồng hồ cho thạch đông lại. Giờ mình sẽ nấu phần nước đường nhé các bạn Mình cho vào nồi 200g đường Và 600ml nước Mình cho vào cùng vài chiếc lá dứa Mình đun cho nước đường sôi lên Đường tan hết ra Phần nước đường của mình như thế này là được rồi Giờ mình tắt bếp Và để cho phần nước đường này nguội hạnh nhân lát thì mình sẽ mang rang vàng hạnh nhân rang vàng như thế này là được giờ thì mình sẽ để cho hạnh nhân nguội khi nguội thì hạnh nhân rất là giòn các bạn ạ à. Nếu mà không có hạnh nhân thì các bạn có thể thay bằng lạc, đậu phộng, rang hoặc là các bạn thay bằng dừa khô cũng được. Đây là phần thạch sau khi mình để qua đêm. Thạch đã đông lại và rất là chắc. Giờ mình sẽ lấy thạch ra và sắt miếng nhỏ. Mình sẽ dùng con dao lượn sóng này để mình sắt cho nó đẹp. liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi Giờ mình sẽ làm một tô trái khúc bạch nhé các bạn Đầu tiên mình sẽ cho một lớp đá xuống dưới đáy tô Sau đó mình cho thạch các màu lên trên Cho vải vào cùng các bạn cho khoảng 3-4 trái vải Mình cho nước đường vào cùng Rắc lên trên một chút hạnh nhân rau sẵn nữa là được Vậy là món chè khúc bạch của mình đã hoàn thành rồi hãy làm và chúc bạn thành công ngon miệng với cách làm món chè khúc bạch này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.